bắc giang thêm nồng câu hẹn thề tháng riêng ư hư ta lại về đụng trong một dòng nhớ thương nhau về đây mình cùng kết dơ duyên non nghiêng ba tầm ở tình rằng hát câu quan họ ta trao nhau người ơi một lần chúc bên mai diệu vân lòng đường nghĩa trăm năm bắc giang thêm nồng câu hẹn thề tháng riêng ư hư ta lại về đụng trong hồ sông nhớ thương nhau về đây mình cùng kết tơ duyên non nghiêng ba tầm tơ tình dần hát câu quan họ ta trao nhau vài diều ca